và được chủ lên thổ cư 703 m2 và giá bán của lô đất là 26,5 tỷ giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta một lô đất có sổ hồng riêng diện tích đất thổ cư lớn rất thích hợp cho quý anh chị xây nhà xưởng xây nhà trọ hoặc là mở quán cà phê thì rất là thích hợp từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 300m là chúng ta tới ngã tư vườn lài với à, quốc lộ 1A Đường tên l 15 là đường thông với chợ Cầu Đồng, ngã tư ga, ngã tư Vườn Lài An Phú Đông. Đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 12m, hai bên có vỉa hè, mỗi bên khoảng 3m. Nếu à, quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá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 Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.